Sữa và kem làm trắng da Nivea Visas Dầu chiết xuất licorice từ thiên nhiên Giúp làn da mặt trắng mịn hơn Cùng với tác nhân chống nắng và chất làm ẩm Làn da bạn sẽ trắng đẹp đầy sức sống Sữa và kem làm trắng da Nivea Visas Dùng mỗi ngày